Hello xin chào anh em nhé Lại là K đây Chào mừng anh em quay trở lại với kênh bóng của K à, ờ, Hôm qua mình có lên cho anh em 3 trận đấu của vòng uh, 18 uh, World Cup 2022 Cũng như là hôm trước mình có lên cho anh em trận đấu giữa Hà Lan và ờ, Mỹ rồi đúng không Thì anh em nào mà theo kèo của mình thì anh em cho chúc mừng tất cả anh em Ngày hôm qua chúng ta húp full cả hai trận đấu Hà Lan và Mỹ cũng như là Argentina và Úc nhá À, trận đấu giữa Argentina và Úc thì mình có cho anh em đó là đi Argentina hiệp 1 cũng như là xỉu uh, xỉu 1 hiệp 1 đúng không thì anh em chúng ta bú được nửa kèo uh, Argentina khi mà Argentina chiến thắng Úc với tỷ số 1-0 ở hiệp 1 anh em đấy thì ngày hôm qua ở trong nhóm của mình ngày hôm qua ở trong nhóm của mình thì uh, trận uh, ở hiệp 1 thì mình cũng có cho anh em đi đó là Argentina được chấp uh, 0.25 khi mà đã gần hết hiệp 1 rồi thì uh, chúc mừng anh em ngày hôm qua chúng ta cũng bú được uh, mã kèo Argentina hiệp 1 cũng như là chúng ta mất nửa cái kèo Argentina chấp 125 Úc cả trận này. Tuy nhiên chúng ta lại bú được uh, kèo tài 2. Kèo tài 2 hòa anh em. Thì uh, tổng kết rằng ngày hôm qua anh em chúng ta trận đấu giữa Argentina và Úc thì anh em chúng ta bú được kèo rưỡi anh em nhá. Đấy, mất nửa kèo uh, Argentina thôi. Thì một lần nữa thì chúc mừng tất cả anh em. Ngày hôm qua ở trong nhóm chúng ta cũng đã chiến thắng được những mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em rồi. Tiếp đến đó là trận đấu giữa Hà Lan Trước đó là trận đấu giữa Hà Lan thì mình có cho anh em đó là đi à, Hà Lan 0.5 Cũng như là xỉu uh, uh, 2.25 Thì anh em chúng ta không bú được Tuy nhiên thì anh em chúng ta lại bú được uh, mã kèo uh, uh, chúng ta ở hiệp 1 uh, Mình có đẩy cho anh em đó là tài 0.5 Cũng như là đi Mỹ uh, chấp 0.25 Đấy thì ngày hôm qua trận đấu Hà Lan thì anh em chúng ta chỉ bú được đó là mỗi cái mã kèo đó là góc Ờ, chấp góc Hà Lan hiệp 1 thôi cả trận thì anh em không bú được tuy nhiên chúng ta cũng hòa được cái kèo góc 9 đúng không anh em đấy và buổi chiều ngày hôm qua nữa ờ, trước trước những cái giờ ờ, World Cup đá thì mình có đẩy cho anh em một số những cái kèo cỏ thì ngày hôm qua mình đẩy cho anh em bốn mã kèo cỏ thì anh em chúng ta bú ba mã và chỉ mất một mã kèo uh, trận đấu giữa uh, Wang Wang Ji và Benjing thôi Ờ, đội chủ nhà chấp 0.5 thì chúng ta chỉ mất mỗi mã kèo 0.5 còn lại thì tất cả các mã kèo thì anh, anh em chúng ta bú full uh, trận đấu giữa uh, ờ, Fusai và Sinchuan này cũng như là trận đấu giữa Jinggu và Sang Si Trang thì anh em chúng ta cũng bú được kèo tài cũng như là kèo chấp 0.5 và xỉu 2.75 anh em nhé thì một lần nữa chúc mừng tất cả anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta từ kèo cỏ cho đến những cái kèo bóng chính thì anh em chúng ta cũng đã có lợi nhuận rồi và quay trở lại với vấn đề ngày hôm nay Mình sẽ làm tiếp tục cho anh em những trận đấu ở cái vòng 18 anh em Mình đã làm cho anh em đến trận à, đấu giữa Anh, à, Senegal cũng như là Pháp và Ba Lan buổi tối ngày hôm nay Thì anh em nào mà chưa biết đi kèo nào cũng như là chưa biết chọn đội nào thì anh em có thể à, xem lại những video trước của mình Để anh em chúng ta có thể xem lại nhá Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến luôn với những cái mã kèo ở trong các trận đấu tiếp theo Điểm qua nào uh, Pháp, uh, Ba Lan, uh, Anh và Senegal mình làm rồi Bây giờ sẽ đến là Nhật và Croatia Hiện tại kèo chấp đang là Nhật được chấp 0.5 Croatia chấp 0.5 Nhật Bản anh em nhé uh, Kèo hiệp 1 đang là ở mức tài 0.75 và uh, Nhật Bản được chấp 0.25 Cả trận là 2.25 Ngày hôm qua thì cả hai trận đấu đều đã nổ tài rồi Và tất nhiên rằng Ờ, cái việc mà sự ờ, chênh lệch thì cũng chúng ta cũng đã thấy rõ còn đối với uh, trận đấu giữa Nhật Bản và Croatia mình đang thấy rằng là vẫn có cửa sáng cũng như là vẫn có cửa để Nhật Bản có thể chiến thắng Croatia khi mà chúng ta có thể xem 3 trận đấu ở vòng bảng anh em. 3 trận đấu ở vòng bảng thì Nhật Bản à, Nhật Bản chúng ta cũng đã đá rất hay. À, trận đấu à, gần đây nhất là Nhật Bản trận đấu cuối cùng của vòng bảng hai cái trận đấu chiến thắng của Nhật Bản ở vòng bảng đều là những đội bóng uh, sỏ cũng như là có tiếng ở châu Âu anh em nhé đó là Đức và Tây Ban Nha đều chiến thắng với tỷ số 2-1 và vì vậy mà mình nghĩ rằng trận đấu gặp Croatia này so với hai cái đội bóng mạnh như là Đức và Tây Ban Nha thì Croatia vẫn có phần là được đánh giá thấp hơn so với hai đối thủ trước đó của Nhật Bản đúng không Tuy nhiên đây cũng đã là cái vòng gọi là knockout rồi thì tất nhiên chúng ta cũng phải xem xét kỹ những kèo đấu để anh em chúng ta có thể đi kèo anh em nhá đó đây trận đấu này thì mình nghĩ rằng hiệp 1 ít nhất Nhật Bản họ cũng sẽ cầm hòa được Croatia và có thể là còn có thể có lợi thế trước Croatia nữa đấy vì vậy nên là mình nghĩ rằng là chúng ta đi kèo hiệp 1 Nhật Bản cũng như là cái xỉu thì nó hợp lý hơn một trận đấu như thế này. Hàng công của Croatia mình không đánh giá là cao đúng không? Mình không đánh giá cao đâu. Ờ, phải nói rằng là với những đội bóng châu Âu đang lọt vào cái vòng 1/8 này thì mình nghĩ rằng uh, cái hàng công của Croatia là cái hàng công yếu nhất uh, ngày hôm qua thì Hà Lan cũng đã chiến thắng rồi là Argentina thì cũng nói rồi Argentina không phải châu Âu Hà Lan này sau đó là Anh và Pháp cũng như là chúng ta có thể xem tiếp đó là Tây Ban Nha Bồ Đào Nha Thụy Sĩ đúng không thì anh em chúng ta có thể thấy rồi tất cả các đội bóng châu Âu mình đang đánh giá rằng hàng công thì mạnh hơn so với Croatia rất nhiều đó và Nhật Bản thì họ cũng đang có uh, một cái sự thuyết phục cho chúng ta đó là họ đã chiến thắng hai cái gã khổng lồ ở châu Âu đó là Đức và Tây Ban Nha để có thể có mặt vào cái vòng 1/8 này. Vì vậy nên là trận đấu này mình cũng sẽ đặt niềm tin vào cái đội bóng châu Á của chúng ta với uh, kèo hiệp 1 thôi anh em nhé với kèo hiệp 1 thôi xong hiệp 1 thì chúng ta cũng phải theo dõi thêm để anh em chúng ta có thể đi kèo khác nữa đúng không chúng ta không nên hấp tấp theo uh, cách chơi của mình thì mình cũng nói rồi đó là mình chơi uh, theo kiểu running và chúng ta cứ đi từ từ thôi World Cup còn dài cũng như là tất cả những cái kèo World Cup đến thời điểm hiện tại cũng là đang rất là khó chơi anh em nhá nên là anh em chúng ta cũng phải thận trọng vào từng mã từng mã một thôi chúng ta không nên ốp một lúc nhiều mã để đến lúc lại khó mà xoay anh em nhá còn à, bây giờ thì à, anh em nào mà muốn đồng hành cùng với K cũng như là muốn K đồng hành cùng với anh em ở World Cup năm nay thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ hỗ trợ cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta sẽ cùng chiến đấu với các bếp thủ ở trong nhóm của mình còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của K